đôi khi bàn chân chẳng dám bước đi đôi bàn tay chẳng níu giữ lại thời gian nằm trôi đi vô tình tôi nghe nhịp tim mình đang sụp sôi nghe ngoài kia có tiếng ai gọi bạn cùng tôi bước qua phía xa kia bình yên lên số nhẹ như cơn gió vượt qua bóng cây tôi sẽ mang ước mơ đến khắp nơi này cho biết bao trái tim khát khao xung vầy dần dần về một miền quê sẽ đi những nơi đẹp nhất trên đời bạn và tôi đôi khi bàn chân chẳng san bước đi đôi khi đôi tay chẳng níu giữ lại thời gian lặng trôi khẽ trôi vô tình uh, tôi nghe nhịp tim mình đang sụt sâu tôi nghe ngoài kia có tiếng ai gọi bạn cùng tôi bước qua xa kia người đang mới lên số nhẹ như cơn gió qua bóng cây tôi sẽ mang ước mơ đến khắp nơi này cho biết bao trái tim khát khao xung vầy giờ giờ sing again.